thung lũng hoa hồ Tây, được ví như thiên đường của các loài hoa, nằm ngay trong trung tâm thành phố Hà Nội. Đây cũng là nơi được các bạn trẻ vô cùng yêu thích, một trong những địa điểm có khung cảnh đẹp, tha hồ chụp ảnh, check-in, tọa lạc tại ngã ba đường Nhật Chiêu, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, với diện tích hơn 5 hecta, vốn là một đầm sen, được cải tạo thành vườn trồng hoa, kết hợp dịch vụ ăn uống, vui chơi, để phục vụ khách tham quan. So với những vườn hoa chụp ảnh khác của Hà Nội, thung lũng hoa Hồ Tây, không chỉ nổi tiếng vì vô vàn những loài hoa, mà còn được nhiều người ưa thích, vì sự quy hoạch tinh tế rõ ràng, với những tròi nghỉ chân, với ngôi nhà cối xay gió mộc mạc, tạo thêm thật nhiều khung hình đẹp, độc đáo. Chủ nhân vườn hoa, anh Bùi Mạnh Hiếu, còn mong muốn tổ chức những chương trình festival hoa trên sông nước Hồ Tây, những liên hoan, lễ hội hoa, hàng năm quanh khu vực thung lũng hoa này, mang đến những không gian văn hóa, đặc sắc cho mọi người, Tại thung lũng hoa hồ Tây, có tới hàng trăm loài hoa, mỗi mùa lại mang một màu sắc khác nhau, vậy nên hàng ngày, hàng tuần, đều có rất nhiều du khách đến đây ngắm cảnh, chụp hoa, những thảm hoa đầy màu sắc tươi sáng, cùng những khung cảnh ở những điểm rừng chân tinh tế, chắc chắn sẽ giúp bạn có những bức hình tuyệt vời. Với những loại hoa như lavender, mai địa thảo, hoa phong nữ, hoa sắc pháo, đến các loại hoa hồng nhập ngoại từ bún gavi, Anh Quốc, trải rộng ngút ngàn thung lũng hoa hồ Tây, chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai cũng phải động lòng. Những thảm hoa phong lữ thảo, nhiều màu sắc, với mùi thơm dịu nhẹ, được trồng khá nhiều tại thung lũng, bởi loài hoa này, nở rộ rất nhiều đợt bất kể là đông hay hè, mỗi lần hoa nở đều rực rỡ, tươi mới, kéo dài tận 2 tuần. Tại thung lũng hoa hồ Tây, mỗi mùa đều không thể thiếu sắc hoa rực rỡ này, loài hoa phong lữ thảo, vừa thích hợp trồng chậu, trồng giỏ, để treo trang trí, tô điểm thêm cho những khung cảnh, lại thích hợp để trồng thành những thảm hoa ngút ngàn, nằm ngay trong trung tâm thành phố, có khung cảnh tuyệt vời, với những thảm thoa đầy màu sắc, lại có khuôn viên rộng lớn, có nhà hàng phục vụ đồ ăn ngay bên trong thung lũng, vì thế nơi đây rất thích hợp tổ chức hoạt động team building, giúp mọi người có cơ hội gần gũi với thiên nhiên.